Quỳnh kính chào quý khán thính giả của đài VNTV và hôm nay Phương Quỳnh rất hân hạnh mời được anh Aaron và chị Nhã Uyên là director đạo diễn của phim Đêm tối rực rỡ và chị Nhã Uyên là diễn viên chính của bộ phim Đêm tối rực rỡ đến với VNTV của chúng ta ngày hôm nay để giới thiệu ra mắt bộ phim Đêm tối rực rỡ The Brilliant Darkness. Dạ em chào anh Aaron và chị Nhã Uyên ạ. À. Dạ, em chào chị ạ. À. Dạ, xin chào chị Quỳnh và xin chào quý vị khán giả của VNTV ạ. À. Dạ. Bộ phim Đêm tối rực rỡ The Brilliant Darkness do công ty 3388 Films đại diện phát hành độc quyền ở Bắc Mỹ. Và um, câu hỏi đầu tiên của em dành cho anh Aaron và chị Nhã Uyên là um, cái nguồn động lực nào hoặc là cái nguồn nào mà để cho anh viết cái bộ phim này ạ? Ra thì hai đứa viết chung yeah. Dạ. là là Uyên với lại mình là là viết chung ờ, cái bản cái bản này thì uh, ờ, truyền cảm hứng từ đầu ta Em nghĩ chắc là truyền cảm hứng từ cái cuộc đời thật luôn á, ở ngoài đời. Có nghĩa là, ờm, trước khi lấy Aaron đó thì em không có, ờm lúc mà lấy nhau hai đứa khác văn hóa, cũng khác nhau cách cư xử trong gia đình luôn. Thì em thì, ờ, ờ, giống như em thì nghĩ là thương cho đôi cho vợ, cho nên đó là em đối xử với Aaron là em luôn luôn nói với ảnh những cái khuyết điểm của ảnh mà em nghĩ là sẽ nói vậy để cho ảnh chỉnh sửa rồi ảnh sẽ tốt hơn nhưng vô tình làm cho ảnh bị tổn thương tại vì em lại xuất phát từ một gia đình đó là luôn luôn là khen ngợi uh, lẫn nhau khuyến khích lẫn nhau cho nên hầu như là chưa bao giờ chỉ trích hoặc là nói ra cái cái cái điều mà chưa hoàn hảo của nhau hết thì uh, ngược lại là Aaron rất là thích khen thì Aaron khen em nhiều quá em cảm thấy rất là bực mình em cảm giác là Aaron không có thương mình thì Rồi, rất là thắc mắc, ủa thì khen mà sao lại bực mình vậy ta? Tại vì thấy thấy là ủa có phải giả tạo không? Sao khen mình hoài có thương mình ừ. thiệt không? Thì đó, em nghĩ là nó nó xuất phát từ những cái, ờ, mâu thuẫn nhỏ ở trong gia đình á, thì mình thấy, à, hình như có đối với em, em thấy em phát hiện ra có một cái văn hóa khác, ờ, khía cạnh với mình. Ờ, có và đỉnh điểm em nghĩ là tới lúc mà em bắt đầu có con, có bầu, rồi sau mà sinh em bé đầu tiên á, thì mình mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về việc mình nuôi dạy con rồi cũng tự đặt câu hỏi cho mình đó là ủa ờ, cái cách mình lớn lên ba mẹ mình nuôi mình là có đúng không ta và cái hàng xóm xung quanh mình là có đúng không ta và nguyên cái xã hội này ở Việt Nam đang đang nuôi con như vậy thì có đúng không so thì nó quá khác so với một cái uh, một cái văn hóa hay là một cái nơi mà cái cách mà chồng em lớn lên thì đó là từ từ những cái mầm móng nhỏ nhỏ giống vậy đó, thì em nghĩ là nó mà nó nảy, nảy nở trong lòng À. Nhưng mà đến điểm là mình thấy được cái cái ảnh hưởng của của việc bạo hành, nó ảnh hưởng rất sâu vào ừ. tâm lý, thậm chí là mình có thể bệnh tâm lý, mà bệnh tâm lý nó khác so với bệnh tâm thần nha. Ừ. Bệnh tâm thần là một chuyện, nhưng cái này là bệnh tâm lý là là những người mà nhìn hết sức là bình thường, và có khi là họ cư xử hết sức là bình thường, nhưng mà trong những góc khuất thì họ sẽ có những cái triệu chứng khác, Dạ. hay là họ sẽ có một sự trầm cảm mà không bao giờ nói ra hay là có cái PTSD là sang chấn sau uh, gọi là gì? Sang chấn tâm lý. Sang chấn tâm lý. Thì mà những cái triệu chứng mà mà không ai biết được nhưng mà nó vẫn là những cái hậu quả của bạo hành. Và khi mà thấy được những cái vấn đề này nó quá phổ biến ở trong xã hội Việt Nam thì thì mà sau khi là là là thấy được uh, trước mắt trong cái cái gia đình uh, của mình thì ừ. mình thấy được là à, mình rất là muốn làm phim về cái vấn đề đó và mình trước sau sớm muộn thì mình phải nói ra yeah. Dạ. không thể nào mà cứ uh, im nhẹ hoài cho nên là là muốn nói ừ. cho nên bộ phim này là anh chị viết chung mà à, Phương Quỳnh nghĩ là sẽ có những cái chi tiết là giống như rất là đời thật mà giống như chị nói là chị đã trải nghiệm từ hồi nhỏ đúng không ạ? Đem những cái đời thật của mình viết vô bộ phim đúng không ạ? Yeah. Dạ, có một phần là là chính trải nghiệm của em một phần là uh, trải nghiệm của em khi mà em quan sát những gia đình khác Ờ, ừ. và à, em nghĩ là vậy. Đó là là một giá trị rất là quan trọng đối với tụi mình là ừ. khi mà Uyên và Aaron làm phim là nó phải đưa sự thật vào. Ừ. Ờ, thì thì ở trong chuyện này cũng vậy và trong những cái chuyện khác trong phim thì cũng vậy. À, thì ví dụ là trong phim là à, là nó nói về bối cảnh là đám tang của miền Nam Việt Nam và uh, nó có rất nhiều chi tiết rất, rất thú vị Ờ, đối với đám tang của người Việt Nam nhất là đối với người miền Nam Việt Nam à, và và thì tôi Minh thì rất là chú trọng vào cái việc là đưa sự thật ở trên màn ảnh bởi vì muốn làm sao để mà người Việt Nam thấy được chính mình ở trên màn ảnh và đó là một cái thứ mà rất nhiều uh, khán giả thì đã thấy và rất là thích khi mà thấy được một gia đình mà họ thấy chính họ trong đó họ thấy chính gia đình của họ trong đó họ thấy chính những người thân nhân của họ những hàng xóm của họ trong màn ảnh một cách mà họ có thể tin được cách mà họ có thể xúc động được à, thì thì đó là một điều rất quan trọng đối với ờ, tụi mình à, khi mình làm phim yeah. Dạ. um, em được biết là chị Nhã Uyên là diễn viên chính của bộ phim luôn thì à, anh chị có khó khăn quá để chọn chị Nhã Uyên là diễn viên chính không hả hay là sau khi anh chị viết cái bộ phim xong là là chị là là nghĩ là chị sẽ vô cái vai chính trong cái bộ phim này luôn ạ nói chung là từ đầu là mình biết là Uyên sẽ diễn vai này bởi <laughs> vì Uyên là là một diễn viên quá xuất sắc thì có thể mọi người nghĩ là là chồng chỉ khen vợ thôi nhưng mà đi coi cái phim thì mọi người sẽ biết mình sẽ thấy là ừ. thì Uyên đã đặt mấy cái giải rồi đó thì không phải là mình mình dạ. nghĩ vậy thôi. Thật ra mỗi người có cái trong việc này em nghĩ là mỗi người có khía cạnh khác nhau. Thì lúc mà viết kịch bản thì Aaron nghĩ là, à, chắc chắn là Xuân Thanh là Uyên đóng. Nhưng mà thật ra lúc mà Uyên viết thì Uyên không có nghĩ là Uyên sẽ đóng. Cái thời điểm đó là Uyên, ờ, cũng đang trầm cảm nữa, đang lúc mà viết kịch bản thì đang trầm cảm luôn. Thì, ờ, Uyên đã muốn bỏ nghề rồi, không có muốn làm diễn viên nữa, mà chỉ muốn sản xuất cái phim này vì cảm thấy đây là cái vấn đề mà mình phải nói tại nếu mình không nói thì chắc không ai <laughs> nói hết thì à, lúc đó là nghĩ vậy nên mình tới lúc mà viết xong kịch bản rồi à, kiếm tiền để làm sản xuất á, thì có mở ra casting cũng tuyển nhiều diễn viên khác nhau để đóng thì à, lúc đó Uyên mới biết được là chắc mình phải đóng thôi tại vì cái cái vai này nó nó thật sự nó khó cho người khác có nhiều bạn mà cũng đến cast mà Nguyên thấy là thật ra mấy bạn diễn rất là tốt diễn rất là tốt nhưng mà uh, có một cái khoảng có một cái sự tinh tế ở chỗ này nè thì mấy bạn không có trải nghiệm về bệnh tâm lý cho nên nó là mấy bạn diễn xuất tốt cỡ nào nhưng bạn không có cái vốn sống thật sự thì đến thì lúc đó nó sẽ sao ta nó sẽ nhìn vô giống như bạn bị bệnh tâm thần chứ không phải bệnh tâm lý hai cái đó nó rất là khác nhau mà nó có khi nó thay đổi trong một khoảnh khắc thôi thì ờ, đó là em nghĩ ờ, lúc đó lúc mà casting em mới nghĩ là uh, em, em mới thuyết phục em là thôi uh, uyên nên làm thì em nói ừ, em em cũng công nhận điều đó tại lúc qua casting là mình đã thấy rõ điều đó rồi yeah. Dạ. Ừ. mặc dù đang có bầu dạ, đúng rồi dạ, ừ. thì vẫn được anh chị rất là tỉ mỉ là à, anh chị muốn chắc chắn là khi mà tuyển người giống như là chị nói là chị muốn đóng phim mà tại vì nếu mà những diễn viên mà không có trải nghiệm thì là sẽ chỉ là diễn quá một tí thôi nó sẽ thành cái bệnh tâm thần giống thay, thay vì cái bệnh tâm lý giống như chị nói um, ừ. Phương Quỳnh cũng bận mí cho khuyến khán thính giả là anh em nói là chị uh, ờ, Nhã Uyên là diễn viên uh, rất xuất sắc mà Phương Quỳnh nghĩ là chị khiêm tốn nhưng mà không khiêm tốn đâu ạ à, tại vì uh, cái phim của anh chị được đến năm giải thưởng uh, cái cánh diều vàng của Việt Nam trong đó có chị là được cái giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất luôn đó quý vị cho nên là ừ. Phương Quỳnh nghĩ là quý khán thính giả nên coi cái bộ phim này để coi um, chị diễn xuất ra sao và chị bộc lộ được những cái um, cái đời thật ra sao um, chị Uyên ơi chị có bao giờ dạ. đóng phim chưa ạ à? hay là đây là bộ phim đầu tiên mà chị đóng ạ à? em có à, thật ra Uyên đó là học um, chuyên nghiệp về ngành diễn xuất nhưng mà lúc ừ, lúc học xong đó thì Uyên có gọi là gì ta có duyên nợ <laughs> duyên nợ với lại sân khấu kịch nhiều hơn Uyên đóng nhiều về uh, sân khấu đóng nhiều rất là nhiều năm và nhiều vở trong sân khấu cũng có diễn một số uh, phim truyền hình đúng. dạ đúng mà cũng đóng một, ừ. phim, một số phim truyền hình nhưng mà cái thời điểm mà uyên mới lớn mà cũng giống như là bắt đầu tìm kiếm cơ hội thì lúc đó nền điện ảnh ờ, việt nam cũng đang nở rộ nhưng mà hầu hết tất cả các phim mà đang làm là phim thương mại à, thì có nghĩa là cái cái mà họ muốn tìm diễn viên là họ muốn tìm diễn viên trẻ đẹp à, dễ thương rồi à, lung linh theo kiểu khác cái nhan sắc uyên và cái tính cách của uyên và cái khả năng diễn xuất của uyên nó lại nằm ở một cái mặt khác hoàn toàn cho nên nó lúc đó cái thời điểm đó là uyên rất là khó để kiếm được cơ hội cho mình để mình có thể tỏa sáng được bởi uyên mới nói là trước đó là em uyên nói là thôi chắc là uyên nghĩ uyên bỏ cuộc không có không muốn làm diễn viên nữa đã chấp nhận số phận ở nhà làm nội trợ rồi mà tại người này người này đã lôi vào. <laughs> Yeah. Bởi vậy là hình như là hầu như là phim Các em tối được rỡ là phim dây ờ, giới chính ờ, đầu tiên, phim ảnh đầu tiên của của Uyên hả? Nhưng mà lúc trước là là Uyên, ờ, diễn rất nhiều, ờ, vở kịch Yeah. Dạ. và rất là xuất sắc, cho nên là nó cũng là một cái, ơ, ờ, lò luyện rất là tốt cho, ờ, kỹ năng diễn xuất của Uyên. Yeah. Dạ. Yeah. Dạ. Cho em hỏi là bộ phim này là được quay tại Việt Nam hay là tại à, quay tại Mỹ ạ? Phim này là quay tại Việt Nam, Ừm. dạ, à, tại Đồng Nai, Ừm, à, Đồng Nai, Biên Hòa. Đồng Nai, Biên Hòa. Ừ. Đúng rồi, mặc dù là bối cảnh là Sài Gòn. Dạ. À, nhưng mà cái cái bối cảnh mình kiếm được thì nó ở Đồng Nai, nhưng mà mình thật ra thì bối cảnh trong phim là ở Sài Gòn. Dạ. Ờ. Dạ. Trong cái quá trình anh chị làm cái bộ phim này thì có những cái khó khăn gì mà anh chị gặp phải không ạ? Nhiều quá. <laughs> Chắc mình phải dành hết nguyên một đêm nay để kể về khó khăn. Đúng rồi thì Hiểu. thì làm một phim độc lập lúc nào cũng rất là khó làm phim nói chung thì nó nó rất là gian nan thì ừ. có rất nhiều rất bản chất của làm phim nó rất khó Ừm. nhưng mà đặc biệt một cái phim độc lập khi mà mình đang làm một cái phim mà nó không có theo cái rập khuôn của bao nhiêu phim khác khi mà nó không phải là cái phim thương mại mà gọi là trai xinh gái đẹp hay là gì hay nào đó mà người Có ngôi sao. có ngôi sao hay là như thế nào đó thì thì nó nó không nó rất là khó để mà vô được cái hệ thống của nhà phát hành hay là kiếm vốn hay là uh, quảng bá hay là như thế nào đó uh, cho nên là uh, lúc đầu thì nó rất là khổ để có thể là uh, khởi động cái cái dự án với lại uh, thực hiện cái một cái phim mà là một cái phim mà uh, mặc dù là nó rất là thu hút khán giả nó không có theo cái uh, cái thể loại bình thường của người ta hay xem và nó cũng ờ, nói về những cái vấn đề rất là nặng nề Ừm. cho nên có khi là người ta sẽ thấy là ồ tôi không muốn coi phim giống vậy Ờ, mặc dù đây là một cái phim mà mà rất là gọi là ảnh hưởng tới khán giả rất là làm cho khán giả khán giả rất là xúc động Ờ, và nó rất có ý nghĩa nhưng mà nhiều khi là khó để mà truyền lại cái đó đối với khán giả trước khi họ xem phim Thật ra em nghĩ khó khăn mà lớn nhất có nghĩa là hai đứa này là hai nghệ sĩ tụi em ước gì là chỉ có thể tập trung công việc của mình là mình làm diễn viên rồi biên kịch rồi ờ, ờ, rồi đạo diễn thôi ừ. nhưng mà để có một cái phim như vậy ra đời thì lúc đó tụi em phải đóng một vai trò khác lúc đó tụi em phải tự học tự họ học cách để mở công ty học cách để kêu gọi vốn thì phải học cách để nói ngôn ngữ của nhà đầu tư mình không thể đến gặp một cái người kêu gọi đầu tư mà mình nói ờ, ờ phim em rất có ý nghĩa nó sẽ thay đổi xã hội người ta quan tâm tao quan tâm là <laughs> tiền là con số. như thế nào con số là như thế nào thì lúc đó đối với em với Aaron em nghĩ là giống như là con cá mà leo lên cây vậy đó thì nó quá khó nó bắt mình phải trở thành con người khác hoàn toàn với bản thân của bản chất của mình rồi ờ, sau đó là giống như là con cá leo cây rồi thì trên cái lúc leo trên đường leo cây đó đảm bảo là cái cái vảy trên người con cá nó cũng bị chày xước ở cái cây thì tôi cũng bị đau khổ vì những điều đó cũng vấp ngã với với những cái thứ giống như là thuế má giấy tờ giấy phép thế này kia xong mà lên được tới cái cây rồi nghĩ ờ, chắc khỏe thì tới lúc đó là tụi em nghĩ thì tụi em đụng tới một cái vấn đề rất là lớn là phát hành phải bán cái phim phải bán cái phim mình đã nỗ lực bao nhiêu để có thể làm ra cái phim thì mình phải nỗ lực bấy nhiêu để người ta xem cái phim nữa chính xác mà ừ, thì lúc đó là con cá đòi hỏi phải biết bay phải biết quảng bá chính mình phải biết ờ, làm đẹp phải biết ờ, nói về phim của mình như thế nào để hấp dẫn rồi phải liên hệ với nhà rạp rồi làm việc với nhà phát hành này nọ thì nói chung là hành trình 4 năm nó không có phải là một hành trình ngắn thì bởi em nói là khó khăn nếu mà kể chi tiết từng chuyện một <laughs> nguy hiểm nên chắc là kể hết đêm nay. <laughs> mà cũng có dạ. dính tới cái giai đoạn, ờ, bình dịch nữa Đúng rồi. và lockdown rồi nguyên một cái ngành nghề điện ảnh thì bị, ờ, bị đóng lại, Ờ. thì nhiều vấn đề lắm. Dạ. Ừ. Ờm, có một cái câu hỏi mà em muốn hỏi là cái bộ phim này là anh chị nói là giống như là rất là thực tế và muốn nói cho mọi người biết là những cái góc khuất mà giống như là người Việt Nam của chúng ta là thường là không muốn nói ra, muốn che giấu đúng không ạ? Giống như là bệnh tâm lý, người Việt Nam của chúng ta rất sợ là người khác thấy. Rồi anh chị là sản xuất cái phim này độc lập cho nên là phải từng bước kiếm nhà sản xuất kiếm thì anh chị thuyết phục làm sao mà để có cái lượng khán giả lớn như vậy à, để xem bộ phim và được nhiều giải thưởng như vậy ạ? À? Ừm, câu hỏi thú vị thì cái vấn đề là đầu tiên là để thuyết phục nhà đầu tư thì thì mình phải dựa vào những cái phim trước mình đã làm. Những cái thành công trước mình đã làm, bởi vì họ chưa thấy mình làm cái phim này, họ không có hình dung được cái phim này, dạ. bởi vì họ không phải là nghệ sĩ. Nhưng mà khi khi, ơ, ờ, ví dụ là Aaron và Nguyên thì đã từng làm biên kịch của phim, ờ, "Tám Tám", ờ, "Chuyện chưa kể" của, ơ, Studio 68, ờ, và Ngô Thanh Vân thì uh, thì cũng làm sản xuất phim em chưa 18 uh, ờ, thì cũng có một số phim trước thì đã làm rồi thì lúc đó thì có thể thuyết phục nhà đầu tư uh, nhưng mà đối với uh, công chúng thì thì vì phim này thì, thì khá là nhỏ cho nên là không biết nhiều về phim này khi mà ra cho nên lúc đầu thì tưởng đâu nó chết luôn đúng rồi mấy ngày đầu thì bởi vì thông thường một phim thì trong 3 ngày đầu thì phải thì nó sẽ tượng trưng mình mình làm mình mình nhân gấp đôi cái cái số tiền đó thì nó sẽ là xuyên suốt cái phim ra rạp thì nó sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu tiền đó trong nghề là vậy chị có nghĩa là giống như là mình có thể chiếu cái phim hai tuần ba tuần không quan tâm mà ba ngày đầu tiên nếu mà doanh doanh thu ba ngày đầu tiên nó đại diện cho hết nguyên cái dự án luôn ví dụ muốn kiếm 100 tỷ thì ba ngày đầu phải là 50 tỷ sau đó nó giảm dần nhưng mà, mà cái ba ngày đầu tiên thì kiếm được một tỷ à đúng rồi mà suy sụp luôn ha đúng rồi rất suy sụp nhưng mà vì cái phim này nó chuyên miệng rất tốt thì người ta bắt đầu đi coi rồi sau đó nói với những người khác nói đi nói lại thì từ đó là là doanh thu bắt đầu lên yeah. Dạ. và thậm chí là cái tuần thứ hai nó cũng gần bằng cái tuần đầu tiên Đúng rồi. nó không có xuống mà thường thường là thậm chí trong Hollywood ở đâu trên thế giới là tuần thứ hai nó sẽ thấp hơn thì chỉ có khoảng 30 40 phần trăm của tuần đầu tiên nhưng mà vì chuyên miệng tốt thì nó cứu được cái phim của mình để nó có được một cái doanh thu ờ, khá yeah. Dạ. Ờ, để để mình ờ, bây giờ là mình có một cái thành công về về mặt đó phần nào mà thật ra em nghĩ cái phim này thành công tại vì em tin sự thật á nó đến nó, nó đâm thẳng trái tim mình nó xuyên thấu trái tim của mình nếu mà nó không có sự thật người ta không có xúc động người ta không có cảm thấy đồng cảm và kết nối với nó thậm chí có khi là hoàn cảnh người ta không có như vậy nhưng mà ta tin vào cái cái chính nghĩa mà cái phim đang theo đuổi về về cái việc mà phải lo cái chuyện bạo hành để nói và phải giải quyết tại vì trước cái phim của em ra thì thật sự đã có nhiều ca ở Việt Nam là em bé bị đánh cho tới chết uh, rất thương tâm rất là nhiều ca mà mà nó là sự thật ở trước mắt mình luôn bởi vậy là em nghĩ là đa số khán giả là họ họ xúc động và họ thấy là cái này nên coi nên họ truyền miệng để để cho mọi người có thay đổi được cái nhận thức của người Việt Nam lúc bây giờ uh, lúc bây giờ đang ở Việt Nam thì em thấy rất là may mắn thì tại sao khi phim ra rồi thì rất là, hiện tại Việt Nam người ta đã bắt đầu mở nhiều trường dạy uh, bác sĩ tâm lý nhiều hơn chuyên viên tư vấn tâm lý và nhiều bắt hơn. đầu coaching nhiều hơn bắt đầu coaching nhiều hơn có nhiều câu hỏi là tôi có bị bệnh tâm lý hay không rồi đang chữa chữa chữa trị thì ờ đó là thiên thời nhân hòa để lại vì thiên, thiên thời, thời địa lợi, nhân, hòa, hòa. <laughs> thiên thời địa lợi nhân hòa yeah. Dạ. thì thì mình ra cho một cái lúc mà ra phim cho một cái lúc mà mọi người đang suy nghĩ về cái vấn đề đó và đang cho dạ. một cái có một cái tấm lòng để suy nghĩ và bàn luận và và có một góc nhìn khác đối với vấn đề đó đó là một cái thuận lợi rất là tốt của phim thì thật ra thì lúc trước thì thì tính ra vào uh, năm 2021 nhưng mà là do bệnh dịch là mình mình phải đổi kế hoạch mà may ra là đã đổi dậy thì thì lúc đó thì thì mình thấy là đó là duyên của phim để ra được vào lúc đó yeah. Dạ. để mình có thể đóng góp một phần nào đó đối với một cái cuộc bàn luận uh, quan trọng mà xã hội đang có vào lúc đó yeah. Dạ. và cái thông điệp mà anh chị muốn gửi tới khán giả sau khi coi cái phim uh, đêm tối rực rỡ là gì ạ à? thì mình muốn nói với uh, khán giả và mọi người coi phim này là uh, hy vọng là mọi người có thể uh, xem được một cách mới để có thể nuôi dài con uh, nếu mà để, để mình mình hiểu được một cách mới uh, để xem lại chính mình mình xem là mình có phải là nạn nhân của bạo hành hay không mình có phải là người gây bạo hành hay không Ờ, mình có thể làm cái gì mình mình thường thường là cả hai thường thường là những người mà bị bạo hành là sẽ là những người mà gây bạo hành sau này nó là một cái vòng luẩn quẩn cho nên là mình không thể trách được bất cứ ai mà cái mục tiêu của tụi, tụi mình không phải là để trách nhưng mà là để chiếu ánh sáng vào cái vấn đề đó để chúng ta có thể cùng nhau tìm một cái giải pháp để chúng ta có thể cùng nhau để chữa lành bởi vì khi mà nạn nhân cũng là người mà gây ra thì mình không thể chỉ trách ai được à, cho nên là mình muốn gửi cái cái thông điệp là chúng ta hãy can đảm lên để mà uh, ờ, không xấu hổ vì những những uh, việc mình đã phải trải qua những việc mình đã làm vì một cái khả năng là mình bị bệnh tâm lý uh, và mình cố gắng lên để mà chia sẻ tình yêu thương nhiều hơn tìm một cách khác để mà nuôi dạy con cách khác để mà cư xử với nhau trong gia đình uh, mà đầy tình yêu thương nhiều hơn Ừ. đó là thông điệp mà mà tụi mình muốn gửi vào mọi người em thấy sao em thấy sao <laughs> còn ý em là là em nói cái theo em khía cạnh của em khía cạnh của em em nghĩ cái cái thông điệp của phim đối với em là nó nằm ở chữ cái tên phim á đêm tối rực rỡ tại sao em nói vậy thì có khi đêm tối rực rỡ nó cổ vũ cho những người ta dám ờ, lên tiếng cho những vấn đề trong gia đình có khi nhất là vai trò con cái, có khi là mọi người không dám nói, tại vì nói thì có thể sẽ mang tên là bất hiếu. Mà có à, em tưởng tượng như là cái vết thương á, mà nếu mà mình mình, à, không sát trùng kỹ, mà mình tưởng nó nó lành rồi, nhưng thật ra nó mưng mủ bên trong, nó vẫn là nỗi đau mà hoài hoài vậy. Cho đến khi nào mà vô tình mình va phải phải cái gì đó nó rạch toạc vết thương ra thì máu mủ chảy ra. Nhưng mà trong khi này tại sao mình không đủ can đảm để mình rạch nó ra, mình sát trùng nó thật sự mình sẽ vét hết cái ngón mũ đó ra nhưng lúc đó nó có thể rất là đau nhưng mà mình, khi mình dám đối diện với cái vết thương đó mình dám đối diện và dám trực diện để nói chuyện với gia đình của mình để mình sửa lại gia đình của mình thì mình sát trùng xong á, thì lúc đó vết thương nó mới lành được thật sự thì có thể nó sẽ để lại thẹo nhưng mà mình nhưng nó không còn đau nữa nó là những gì mình đã trải qua à, nó tạo nên con người của mình nhưng mà nó nó không làm cho mình đau mãi mãi nữa mà đó là ý nghĩa của cái tựa của phim yeah. Dạ. là mặc dù là chúng ta phải đi qua một cái đêm tối thì cái rực rỡ của mình có thể hưởng được sau đó uh, là một con người trưởng thành hơn là một ánh sáng uh, mà sáng hơn là một tình yêu thương mạnh mẽ hơn ừ. và đó là là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng và mình thấy là mình không phải lớn lên là người Việt Nam nhưng mà mình thấy được nỗi đau của dân Việt Nam đã phải trải qua trong bao nhiêu thế hệ này ừ. Ờ, và nỗi đau đó cũng đang được thể hiện ở trong gia đình thông qua bạo hành uh, nhưng mà mình có thể hiểu được là cái nỗi đau đó nó có thể thành một một cớ để mà uh, có được thêm tình yêu thương ừ. và chúng ta nên nắm lấy cơ hội đó để có một hiểu biết mới uh, để có được một cái uh, một cái môi trường mới tạo ra môi trường mới uh, để mình có thể hạnh phúc ừ. Dạ, một cái thông điệp rất là ý nghĩa của bộ phim đúng không ạ? Cho nên là Phương Quỳnh nghĩ là sau khi mà nghe những cái thông điệp đó thì là quý khán thính giả rất là hào hứng để coi cái bộ phim này thì anh chị có thể cho quý khán thính giả biết là ờ, khán thính giả có thể xem cái phim này ở đâu không ạ? Ờ, dạ xin mời ờ, quý khán giả là có thể lên ờ, trang Amazon hay là bamba88cine.com uh, để có thể coi phim và mình cũng có thể lên cái trang web đêm tối rực rỡ.com thì nó sẽ là cái uh, trang chính của phim mà có được đầy đủ thông tin về phim. Yeah. Dạ. À, và Phương Quỳnh được biết là cái ngày khởi chiếu ở Mỹ là ngày thứ sáu 9 tây tháng 12 đúng không ạ? Đúng rồi, đó là một cái buổi chiếu đặc biệt. À, thì bởi vì uh, phim thì bây giờ đang trang cử uh, quả cầu vàng uh, là một cái cái giải uh, điện ảnh ở bên Mỹ à, ờ, ở ờ, dưới cái mục là nói phim nói tiếng nước ngoài hay nhất à, cho nên là thì đang có một cái buổi như vậy để giới thiệu cái phim à, đối với à, à, khán giả bên Mỹ. Yeah. Yeah. À, Phương Quỳnh chúc là cho phim của anh chị thành công trong cái giải thưởng quả cầu vàng Um, yeah. Dạ. và rất là cảm ơn anh chị tới đây để uh, chia sẻ về bộ phim một bộ phim rất là chân thật và uh, Phương Quỳnh nghĩ là quý khán giả uh, Việt Nam tại Mỹ sẽ rất là thích bộ phim của anh chị ạ. À. Dạ, cảm dạ, ơn cảm ơn chị Dạ, xin cảm ơn ờ, ờ, Phương Quỳnh với lại tất cả quý thính khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Ừ.